年轻就是你哈哈哈哈哈哈哈 Oye. Si no le ayudan no. a fabricar camionetas, Oho! oh, <laughs> no, no, no, no. oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> <laughs> no, no, no, no. <laughs> no, no, no, no. <laughs> badu, badu badu badu, badu badu badu, badu badu badu badu, badu badu badu. Do badu badu badu, badu badu badu. No no no no. Badu badu badu, badu badu badu, badu badu badu, badu badu badu badu, badu badu badu. No no no no. Badu badu badu, badu badu badu.